tà dục thầy không nói đến cái chính dục vợ chồng mà đi ngoại tình là tà dục phật cấm người phật tử nó sẽ nguy hiểm là sao thứ nhất là rất dễ dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình nghe không? vợ chồng chia ly con cái ly tán đứa có cha thì không có mẹ đứa có mẹ không cha rất là khổ rồi sự nghiệp của mình cũng có thể vì chuyện này mà đổ vỡ rồi mang tay mang tiếng bản thân rồi gia đình anh em cha mẹ cũng mang tiếng nữa chứ cái nguy hiểm nữa là có thể bệnh tật đấy thưa đại chúng đấy cái bệnh sida bây giờ đấy thầy thấy cái tên sida hay lắm phải không cái bệnh này do si nhiều quá cho nên gọi là sida si mê nhiều quá cho nên gọi là sida đúng là người ta